tôi lại giới thiệu cho mọi người một dự án gồm 3 căn tại ờ, cây xăng Đồng Mai phường Đồng Mai ở Đông Hà Nội thì dự án ở đây gồm 3 căn nhà diện tích sổ đỏ là 30 mét vuông xây dựng thực tế là 33 mét vuông 4 tầng Các căn nhà ở đây đang trong quá trình hoàn thiện Trong vòng 15 ngày nữa sẽ bàn giao Ở đây à, có mặt tiền mỗi căn nhà mặt tiền là 3,6 mét Hiện tại à, ngõ trước nhà rộng là 2 mét Giờ tôi sẽ đi vào trong nhà để mời tất cả mọi người tham quan tầng 1 ngôi nhà tầng 1 ngôi nhà thì à, chúng tôi sẽ để phần để xe và một nhà vệ sinh trên là tầng 2 tầng 2 còn hai ngôi nhà sẽ gồm phòng bếp đây sẽ là phần bếp và phòng khách trên sẽ là trần thạch cao xin mời tất cả mọi người cùng lên tầng ba. tầng 3 sẽ gồm hai phòng ngủ cửa thông phòng sẽ là cửa nhôm kính việt pháp sàn sẽ là sàn gạch giả vân gỗ cho mọi người phòng ngủ bên ngoài diện tích phòng này rơi khoảng chín mét vuông tất cả các phòng đều có cửa sổ rất là sàn theo phần nhà vệ sinh thiết bị vệ sinh này là đều là thiết bị vệ sinh tính năng chúng ta sang tầng 4 thì tầng 4 sẽ có phần phía sau sẽ là phòng thờ và còn tum sân phơi sẽ là phía trước xin nhắc lại thông tin của ngôi nhà cho tất cả mọi người theo dõi nhà có diện tích sổ đỏ là 30 mét vuông xây dựng thực tế là 33 mét vuông bốn tầng mặt tiền ngôi nhà là 3m6 ngõ trước nhà rộng 2m từ nhà ra đường chính hai ô tô tránh nhau 20m ra đường quốc lộ 6 chỗ cây xăng Đồng Mai phường Đồng Mai Yên Nghĩa phường Đồng Mai Hà Đông Hà Nội là 150m căn nhà đang có giá ra bán là 1 tỷ 450 triệu đồng có thương lượng với hàng vị trí ở bên tôi sẽ là người bao thuế phí sang tên cả mọi người khi mua căn nhà đang trong thời gian hoàn thiện sẽ có những ưu đãi rất là lớn và có thể thay đổi một số thiết kế theo yêu cầu cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video